sao mắt luôn, có châu phi. điện thoại tôi mà chết xì chắc thấy gớm nó chậm hình thấy gớm luôn mấy cái hình thấy kìa <laughs> mình mới ghê mắc cười vậy đó hai dạ, mắc cười mày ghê quá không bị lỡ miệng con chụp lại đi nhớ đau lắm bóp tay rồi kết thúc nha các bạn ơi cái lồn đi hỏi con đỏ để con tự tìm ra một tấm hình nó ghê vậy đó